Xin chào anh em nhé à, Video hôm nay thì à, tôi xin giới thiệu với anh em về một cái công nghệ Một cái sản phẩm hỗ trợ anh em à, chơi bài bịp một cách à, hiệu quả Đấy, Mà giá thành rẻ à, Thì trên màn hình anh em xem là một cái mẫu áo phông Cái mẫu áo này thì anh em à, có thể sử dụng để chơi liêng Chơi bạc cây hay chơi bài cào bịp Đi chơi anh em không cần phải à, mất nhiều công đoạn hay là cần à, phải à, nhiều cái sản phẩm công nghệ gì cả Mỗi áo thôi Đấy thì à, dùng đơn giản thôi em ạ trong áo này nó một có một cái máy đổi bài và em dùng bằng pin tiểu để à, động máy thì à, em dùng cái pin tiểu ở các cửa hàng họ bán rất nhiều này đấy em lắp vào cái khay pin này thôi bốn cục của tôi bốn cục pin này thì anh em có thể chơi được khoảng tầm trên tục nhé khoảng tầm 24 tiếng trở lên không hết được pin và anh em có thể gài cái à, khay này vào trong à, áo hoặc là em trong túi quần cũng được còn cách dùng của nó trong sân chơi anh em à, hao lá bài Đấy, thì dùng toàn bài xanh chín anh em nhé dùng bài trọ chứ không phải bài hàng gì cả bài xanh chín thôi thì anh em lên bài bình thường anh em cảm thấy bán bài nào nó điểm số thấp ấy anh em hao đi thì anh em nhớ là lấy trực tiếp cái lá bài của cái bộ bài em đang chơi nhé để hao chứ đừng lấy cái bài ngoài đừng hao cái lá bài ở của bài ngoài như thế này anh em lên những cái bài điểm số nó rất là xấu hoặc là nó ví dụ em chơi à, liêng anh em lên bán à, bài có 4 điểm bài này thì anh em bỏ bài Đấy. trước khi bỏ bài anh em chọn một lá bài bất kỳ của ba lá này anh em hao đi thì động tác hao đơn giản thôi anh em à, cầm bài gọn gà là cây nào mới thao tách riêng ra hình chữ V này anh nhìn kỹ chưa Đấy. và làm tác uh, quẹt qua một chút vào cái cửa đuổi bài dàn tự động hút vậy rất đơn giản Đấy. và anh em cả hai lá bài thừa vào cái uh, đúng bài đọc ấy và sang bài sau em chú ý này sang bài sau thì anh em bắt để ý cái lá bài mình vừa đổi cho người cái bán bài sau cộng vào điểm đẹp không nếu mà đẹp thì em hãy đổi Đấy. ví dụ như này em là có 7 điểm bài 7 điểm bài anh em muốn uh, thành 9 điểm thì anh em có thể bỏ cái 9 này đi và đổi sang cái át chúng ta vừa giống ấy được 9 điểm bài chỉ cần động tác uh, quẹt qua thôi thôi Đấy. rất đơn giản chúng ta có con bài mới Đấy. và chúng ta lại tiếp tục tiếp tục cái à, lá bài chín tay bồn đấu tụ đây Đấy, điểm số có à, 4 điểm bài chúng ta đã đổi cây 6 sang cây 9 để có 7 à, điểm bài đơn giản nhẹ nhàng ạ đây là máy chống ồn anh em nhé chống ồn cho nên là anh em à, vào sân chơi anh em không bị phát hiện và anh em chú ý là cái cửa bán rất là kín máy êm thao tác nữa là mượt đấy chỉ cần cho vào là tự động hút và nhả cái cây ở trong máy ra sản phẩm công nghệ này thì áp dụng anh em chơi riêng chơi bài cây hay chơi bài cao, đấy. chúng ta chỉ cần uh, cho lá bài vào là biến đổi lá bài nó hoàn toàn khác cái sản phẩm này tôi bảo hành cho em vòng 6 tháng 6 tháng và chất máy móc anh em nhé nên anh em toàn hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng và anh em um, nào có muốn uh, nhu cầu về cái công nghệ áo đổi bài à, không đổi bài này thì hệ tôi có số điện thoại 0974 à, 07 thứ ba gặp Tôn Ma Cao Đấy. chúng tôi có cơ sở bên xe Mỹ Đình bên xe miền Đông anh em có thể lên tận cơ sở chúng tôi để à, test thử hàng và chúng tôi có rất nhiều mẫu mã ngoài cái mẫu áo tôi mặc trên người này thì còn nhiều mẫu khác anh em nhé và có đầy đủ size cho tất cả anh em từ cân nặng 45 à, 50 đến 7 à, 80 cân chúng tôi đều có đủ size dạ. thì video tôi chỉ làm một cái mẫu áo thôi còn nhiều mẫu áo khác thì tôi để để anh em lúc mà mua ấy, thì không bị trùng vào cái mẫu áo trên video này ngoài cái sản phẩm áo đổi bài ra thì cơ sở chúng tôi còn có rất nhiều công nghệ khác nữa giúp anh em chơi bài lá bịp nói riêng và cái sản phẩm à, chơi cờ bịp nói chung chúng tôi đều có cả anh em nào có nhu cầu thì hệ tôi qua số điện thoại 0974 à, 07 xin chào anh em